hậu thế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi Mấy bạn có công nhận với mình một điều rằng là Mình đẹp trai nhất trong Minecraft không? Mấy bạn hãy thử so sánh khuôn mặt của mình với khuôn mặt của dịch xem Đấy, mình chắc chắn là 10 điểm Còn dịch là âm 10 điểm rồi Khuôn mặt của mình và Kairon Tất nhiên luôn, mình cũng đẹp trai hơn Kairon công nhận không Kai? Mấy bạn nào công nhận... Ủa sao dịch ao game vậy? Dạ, dạ cho nó quay mình đi ờ em giỡn mà em giỡn vậy đây xin lỗi vô lại giỡn tí cho mấy bạn fan vui mà dịch này kỳ quá bọn mình lại... vào quay clip cùng nó cũng cùng nó xúc phạm mình <laughs> em xin lỗi em xin lỗi ok thì mấy bạn ơi <laughs> ok bạn ơi thì ờ, hôm nay nữa bạn mình đã mời gọi là rất nhiều thành viên của hero team vào trong đây để quay video cùng với mình mọi người à nhưng mà rất tiếc là hôm nay là thiếu mimi với lại là siro nha bạn nha bạn biết tại sao sao không tại vì hai người này lười lắm bạn ơi lười ơi lười luôn không chịu vô quay video phụ mình thời luôn á bực bội rơi á mời không chịu vô hết trơn á nói vậy cho nên là hôm nay chỉ có 6 người thôi mấy bạn nhớ qua bên kênh của gọi là siro với lại là mimi là bình luận gọi là siro siêu lười với lại là mimi siêu lười nha bạn nha ấy để cho siro mimi cảm thấy hổ thẹn bởi vì mình quá lười nhá ok vậy vậy đi tấn công các bạn okay, tấn công okay, okay, okay, okay, okay, okay. thì hôm nay nè mình đã mời hero team vào trong đây để chơi chung với mình một cái mini game để rất vui à không không phải là một cái mini game mà phải nói là rất nhiều mini game ủa dịch làm gì dịch bị bỏng rồi ủa sao điện giờ dịch à, chuyển qua nãy em không khen dịch đẹp trai cái giờ dịch chuyển qua dịch đẹp gái dịch ôi trời ơi <laughs> đẹp trai mình đẹp gái luôn đi mất mới gì trời ơi thôi thôi anh ơi thôi anh ơi ám ảnh quá đẹp phi dễ tính vẻ đẹp phi dễ tính à, anh đổi bộ đồ khác giúp em em ám ảnh quá trời ok phong cách rồi nè rồi ờ, ok rồi Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem Chúng ta sẽ chơi những cái mini game nào nha Thì mọi người qua đây nè Ở chỗ này nè Nó có hình một cái xô lava À không nó chuyển qua đôi giày rồi Đây ở chỗ này có một à, Không nó là cái que rồi mọi người ơi à, Thôi nói chung nó là cái gì Nó là cái gì Nè dạ, Nó nó nó là cái bài lóc này nè Mọi người lít vào bên trong Đấy Thì mọi người sẽ được đưa đến một căn phòng Mọi người qua đây đi mọi người qua đâu tới thử coi ồ đây thì ở trong căn phòng này các bạn ơi thì có rất là nhiều mini game để cho chúng ta lựa chọn luôn nha chẳng hạn như là mini game ờ, chạy ở trên tuyết nè mini game chạy ở trên cát sa mạc nè đấy và có rất là nhiều mini game luôn mini game đánh nhau nè rồi à, mini game ờ, gì đó đánh zombie nè đó đánh zombie nha các bạn nha à. bên đây là mini game né bơm nè đó nói chung là có rất là nhiều mini game để chúng ta lựa chọn luôn thì mấy bạn muốn mình chơi mini game nào thì bạn nhớ hãy bình luận ở bên dưới nếu như tập này mình không chơi được thì tập sau mình sẽ chơi nha các bạn nha ok thì à, hôm nay mọi người muốn muốn chơi trò nào trước mọi người mọi người có à, chuyện này không mini game uốn phong cận hả cái gì giống em à ừ. À, tính ra là em hiền vậy sao mọi người đã quýnh em hoài vậy gì tại vì em đáng đáng vì em xứng đáng trời ơi có đâu ok thì bây giờ đầu tiên em nghĩ là chúng ta nên chơi mini game uh, à, tuyết trước đi mọi người đây cái trò này em thấy có vẻ vui nè là chúng ta sẽ chạy ở trên khói tuyết và khói tuyết nó sẽ biến mất người nào sẽ rơi xuống cuối cùng thì người đó sẽ giành chiến thắng các bạn ơi ha vậy thôi chơi trò này nha ok, okay let's go. Okay. rồi Bây giờ thì mình sẽ bấm vô phần bắt đầu để bắt đầu nha bạn Thì à, ở đây nữa bạn mình có một cái phần tính điểm nè Mọi người đang thấy là ở trên màn hình là mọi người đều là không điểm hết đúng không Thì coi đến cuối trận đấu này ai giành được nhiều điểm hơn Thì người đó sẽ giành được giải thưởng Đó chính là 100 triệu đến từ vị trí của, si, của uh, ờ, Siro tặng Hả? Cái gì vậy? À, thôi, người ta ở trong đây người ta đã mang danh lười rồi Ông này còn bắt người ta đưa trao giải nữa Thôi em giỡn á, tiền đâu có trăm triệu Youtuber nghèo mồ bị gói không có ăn nữa Thôi, thôi Siro, uh, ờ, Siro không trao giải được Vậy dịch, dịch trao giải nha nha Phong Cận quay clip chưa bao giờ trao giải cho các bạn mà toàn dí vào đầu người khác Ôi trời ơi <laughs> Hứa Lương lên Bởi vì Hứa. em nghèo em đâu có tiền đâu Thôi gì thôi đùa Nói chung cái này là chơi cho vui thôi nha các bạn Chứ không có ờ. gọi là chơi có phần thưởng ai thắng nha. thành pro ai ừ. thắng thành pro đi đó. Ai thắng thì người đó pro đi Còn ai thua người đó người người đó là gà bắp Ok rồi bắt đầu nha <laughs> Rồi, rồi. trò chơi đầu tiên ờ. Sẽ là trò chơi chạy trên tuyết mỗi người sẽ có một cái sản thì mọi người sẽ dùng cái sản này để gọi là phá tuyết bên dưới chân người khác rồi ok bây giờ mọi người né né ra nè đây nói không cái này là, cái này là à. tạo tạo cái hố tuyết à, tạo hố tuyết cho simi rơi xuống simi mi thôi sim sim hai mình ơi dịch bé ơi dịch bé bao ơi dịch bé bao ơi trời ơi mình té rồi ra mình mình mình mình mình mình tắt ra mình tắt vô mình chưa kịp chơi luôn sao té trời ơi cả giờ mất mặt sao trời ơi ta tới số rồi Trời ơi mấy bạn Mẹ ơi bạn nhìn kìa Siro, ấy nhầm Kairon với lại mèo Simi đang solo với nhau các bạn Camui hiện chỉ còn có một block thôi Ôi Camui còn có một block Bây giờ nha, bây giờ Gọi là đây người ta gọi là kỹ năng đó bạn hiểu không bây giờ mình nói nè bây giờ là sim với cai tạm thời coi đừng quýnh nhau nữa bây giờ phải có một người hy sinh nhảy qua xong đập cái bài của camui đi không phải camui sẽ giành chiến thắng đó, nếu như hai người cứ suốt ngày đánh nhau chị em mình mi đừng làm thế sim ơi bây giờ nè bây giờ nè cái mình nói bạn nghe nè bây giờ cây đo hãy hy sinh đi nhảy qua phá cục tuyết của camui để cho simi thắng và cái gì vậy sam Cai à, xinh nhất nhưng mà chị em vẫn là bền vững Cai à, ok à, Chị okay, chắc, bây giờ chị em Rồi, là... Xong nào, bây giờ chị em là đứng đây nhìn thấy clip đúng không Chạy vô em, chạy vô, đánh liền bây giờ là đứng nhìn nhau hết clip này chứ không thể nào qua được đâu nhảy vô xem nhảy vô không có được rồi không có được không nếu mà nhảy vô thì xin sẽ té trước đúng rồi không có được không có được không được nếu mà sẽ em nhảy vô em sẽ té trước mày có mui à ok bạn ơi à? Vậy là bây giờ hai người này sẽ đứng nhìn nhau đến hết giờ. bây giờ xem thế này đi, bây giờ chị em mình nhá, một hai ba cùng nhảy xem là ai mà gọi là trước thì là ok không? Rồi, ok. Đúng rồi. Chờ cho nó chơi gọi là hẳn hoi nha Còn chị em okay. Ờ, một, hai, ba nhảy ai, ai, ai, ai rớt xuống trước hả? Đúng rồi, ờ, nhảy xuống rồi Ai trước rồi Đây đúng rồi Ok, ok Một Một Yeah hay sim hay quá sim ơi hay quá sim ơi mời mời mời cam vui quê cam vui quê ok trò tiếp theo mọi người mọi người trò tiếp theo là trò sa dạ. mạc trò tiếp theo là trò trò sa mạc cái này chơi sao đây cái này chơi sao đây mình chơi ôi nó rơi nè nó rơi nè chạy đi mọi người ơi cái gì vậy rơi nó rơi rơi nó rơi cái đó đi đi rồi à. rồi xong rồi xong ủa cả ủa thắng hả Ờ. Ờ. bởi vì nó rất nhanh quá mọi người khác bị à. ấy nhanh quá à. ok và trò tiếp theo sẽ là trò đứng ở trên khối đất sét ok lại tiếp tục té nữa nè Đây nó sẽ từ từ, từ từ từ biến mất từ biến mất từ từ biến mất à cái này cái này biến mất hả cái này nó đổi màu cái này nó đổi màu xong từ từ nó biến mất nè mọi người phải phải đứng trên cái lốc nào mà nó không biến mất ủa cái bình thuốc này làm gì ta cái bình thuốc này uống uống uống ờ, uống uống uống vô để mình nhảy cao nè mọi người mọi người uống mọi người uống cái bình thuốc cho để nhảy cao hơn nha Cạnh <laughs> Cạnh thế giờ thả không nhảy cao còn súng Ồ, có cao nó không nhảy được đâu Đừng Rồi xong em té rồi Bắt cỏ xong Yeah, mình quên Yes, Ôi, cay đòn nguyên rồi các bạn ơi Chai thuốc sẽ hại mình mọi người ơi Chai thuốc hại Ok, trò chơi tiếp à, theo mọi người im lặng mọi người im lặng để tôi phổ biến trò chơi nè trò chơi tiếp theo sẽ là trò chơi biết rồi biết rồi quýnh nhau ok người nào đã xuống trước người đó thua <laughs> Mít tôi dịch cam Cái gì vậy trời Sao mình quýnh mà mình lại bị chết trời Yeah Mình win rồi Rồi ok Và trò tiếp theo Ủa trò tiếp theo là gì đây mọi người <laughs> Phong giảm tản tôi Ủa trò tiếp theo là gì đây Trò tiếp theo là gì đây À, nè potion hả? à. Cái này nó nổ. Cái này nổ. Cái này nó nổ hả? Cái gì vậy? Ui. Cái gì mà chết đâu? à ở trên đầu sẽ rơi xuống mấy quả bơm nè nè nè nè mấy quả bơm trên đầu rơi xuống trời tôi tự nhảy xuống ba trời cái như bình nước là để ném cho mình không bị cháy sao trời ờ hình như là thế à, nếu mà bị cháy thì chúng ta sẽ chạy bằng cái đấy trời ơi mấy mấy con quả bơm trên đầu rơi xuống mọi người nhớ nè đứng dưới gốc cây đúng không ui hay nè vậy em không người ta đang đứng chỗ này đổ xong em không ơi tại em em vừa đứng ra chỗ này là nó đổ ra chỗ này là sao không ai biết đâu vậy trời ơi nó nổ quá trời chị ơi nhà chỉ có đứng sau gốc cây thôi vậy Giờ nấp nấp nấp nấp ở chỗ này đi mọi người Thôi anh nổ cái chết queo hết luôn á Sim, Sim tự nhiên Sim nhảy xuống dưới luôn <laughs> Sim, Sim, Sim tự động Sim nhảy xuống Rồi Dạ Dạ Ôi thôi Ây da No no no từ nãy giờ tôi chưa quên mẹ nào Từ nãy giờ tôi chưa quên trận nào làm ơn cho tôi quên một trận đi Rồi xong đi luôn rồi Rồi xong rồi làm ơn cho tôi quên à, ảo hình như mình mình mình quên được một trận rồi mình quên được một trận rồi cho tôi quên hai trận đi cái đòn chơi ờ, ngầu ấy à Cái đòn là Sammy Ồ, oh, cái đòn win rồi, cái đòn ghê vậy Trời ơi Dậm ba mấy cái trò con nít này Ôi trời ơi Ok, rồi trò tiếp theo là đánh nhau Trò tiếp theo là BBB Ok, chuẩn bị đánh nhau nè mọi người Fire, fire 2, 1 Ok À không, không khoan, khoan, khoan, từ Có đánh được đâu Cái này là đánh zombie, cái này là đánh zombie mọi người Đánh zombie, đánh zombie, đánh zombie chết qua luôn rồi à? Ôi no, Ôi. chỗ em nhiều zombie quá No, chỗ em quá nhiều zombie luôn mọi người ơi Cứu em với Để mình, để mình tới Ui, Ôi, tụi zombie này no, no, chỗ không được. Ui, tụi này đánh, tụi này đánh mạnh ghê á Trời ơi, mạnh quá rồi sao Phong ơi, ngồi đây Phong ơi, ờ, còn Phong bên này á Trong đây sợ nhất là con skeleton này nó đánh liên tục ừ, luôn á Ui quá trời zombie Chỉ còn mình, chỉ còn mình với bạn á Phong ơi Thằng thằng cái cái ba mình nổi

ok hay hai giờ hai hai anh em mình đứng im đây đi cho bên kia quýnh nhau trước đi ừ được được lấy lấy lấy ôi cái chim còn hội chim oh no quýnh hội chim hội chim chết rồi chết rồi em hội hội chim một phe quýnh mình mà anh em đứng nhìn là quất đấy anh dịch bị đánh anh dịch quýnh hội đồng rồi nhau vô quýnh cai quýnh cai quýnh cai đây quýnh cai đây cai này quýnh em trời ơi trời cai nè cai cai nè sam nè sam nè sam nè không kêu lại không phải không phải không anh đây đánh hộ đánh hộ đúng rồi quýnh quýnh quýnh quýnh sam trước đây cái đó quýnh sam trước quýnh sam trước đây mình đây đây đây đây đây đây đây đây ôi ôi đánh tuyệt này này này này này này ai da ai da chạy ai da rồi xong chết bèo rồi no no không hỏi mình cái đó ngồi đâu ngồi đâu ngồi đâu không hỏi mình cái đó là tội nghiệp cái đó nữa ba đánh một không tròn của mẹ <laughs> cái này là quạt rồi xong luôn cây đòn đi rồi rồi không bây giờ là hỏi chém solo với nhau mới vui nè đó rồi hỏi chém solo với nhau nè tao đâu đánh chung với lại đánh tập thể à <laughs> một vô <laughs> ok à! trời ơi ui trời ơi ui trời ơi mẹ Simmy đang bị chèn ép mẹ Simmy đang bị đánh quá trời luôn oh my god oh my god oh my god oh my god Oh my god Thôi sao, thôi sao, thôi sao, thôi Chúng sao, ta có thể thấy rằng là mèo Simi hiện tại đang bị hai chị em quýnh rất là nhiều Oh my god Họ bắt đầu chịu quýnh Sammy rồi Từ nãy giờ Camui vẫn là người Từ nãy giờ Camui vẫn là người an toàn nhất Camui vẫn chưa bị đánh Camui nãy giờ chơi gọi là giữ an toàn Vì tôi đánh cả hai chị em còn hai chị lè bánh tôi Đâu ra, trời em, nổ ra em quánh sim đó chị ơi Trời ơi Căng thẳng quá Caron này Căng thẳng quá căng quá vậy trời à. sao, sao chưa sao chưa rồi rồi, rồi ca môi đi rồi ca môi đi rồi hai chị em đánh với nhau chết rồi chết rồi chết rồi đừng còn simi và sammy sam ơi cố lên yeah sammy win rồi hay quá sam ơi hay quá phong tự hào về sam Ủa gì? Ủa, TNT drop, TNT drop. Oh my god, TNT drop Trời trời trời. Cái này là gì? Cái này TNT trên trời rơi xuống hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa mấy tên dịch rồi mấy tên dịch rồi Dịch Mày này Cái dịch đâu Ủa dịch đâu Ôi Ôi dịch đi oh Mời à, tính ra là em lo nhìn dịch sao em chết queo luôn mọi người Rồi Một người ra đi mãi mãi Đâu rồi đâu quay về Không mùi máu được rồi cái mùi máu này vui. À trò này tôi biết nè Trò này là trò dò bơm Nhiệm vụ chúng ta là phải chạy bên kia chạy qua bên kia chạy qua bên kia được tôi win ok tôi chạy qua ủa thắng hả Ê, à. đạp đạp cái trời ơi camui quay xuống rồi sao mình còn sống mà sao camui đã win rồi Ông à, okay. cái này không phải là sống mà cái này là chết chạy sang bên đối diện trước. này là gì đây? Chết hả? Ờ. Là sao? Trò trò trò này chờ gì đây? chờ này chờ bắn nhau hả hay gì? Anh không, không phải đâu, không phải đâu. Ôi, một một phát chết luôn, phát luôn. Ôi. Ê, đúng không? À bắn mày vậy? Ủa, sao mày dám mình vậy không? Bắn ra bắn ra bắn ra one shot quan kêu có công lập one shot quan kêu Sim ơi, Sim ơi, Sim ơi. À, Simi bắn em rồi. đi luôn cầm. Trời ơi, mèo Simi ngắm mình trước các bạn ơi, mèo Simi này canh mình trước nè, cây á giờ. Rồi xong giờ còn Camui với lại uh, dịch với lại Simi thôi. À. Ok. Ôi, <laughs> trò này nguy hiểm nha Trò này các bạn nguy hiểm đây à, Một điên thôi là chết mười, mười phát chết mười phát chết cái cái cái cái cái này giống kiểu thám tử với mua đờ ở trong uh, như ta ai ai ai, ai là kẻ giả mạo cái gì rồi xong rồi chứ sao rồi xong rồi rồi xong rồi rồi xong rồi rồi rồi đây simi bị dính cẩn thận quên một cái phong phong nhìn nó phong phong phong thấy sự bất công không nam nữ bình đẳng ở đâu bình đẳng ở đâu đó suốt ngày suốt ngày lên tiktok đòi bình đẳng giới em mua thì em em mua thì mua phép rồi em mua thì mua phép rồi em mua thì mua phép rồi không được không được Oh thật ra oh thật ra người phù thủy đó chính là Karen à, phù thủy phù phép rồi vui quá à. Mấy tụi dịch tới đây Hai quá luôn á Hay quá vậy tôi nè, hay quá vậy tôi Một quen luôn nó thề một quen luôn Một tí phun phát Em từ đâu, em từ đâu đây Mấy tụi dịch nè, hay quá xem nữa là dịch bắn đúng rồi Ôi Dịch ơi, có nhận cam ui Ê, ê, ê, có gì không Cày tí à Trời ơi, sống anh Phật Sống anh Phật Cảm ơn bị gì? Bị gì vậy? Bị phù phép Cam ơi. Cam ơi phép rồi. phù phép rồi, Cam ơi phù thủy phù phép rồi. Phù thủy giúp mình, phù thủy giúp mình. Biết sao không Dịch? Tại vì phù thủy cũng là con trai, phù thủy giúp Dịch đó. Cô lên. Rồi, cho cho nhanh, cho nhanh. Bây giờ là Mít Dịch với simi đang tấn công nhau. Đây đây đây, phù thủy phù phép rồi. Nhìn ra người bắn cung vui ghê luôn. <laughs> rồi xong phù thủy ngắm dịch rồi phù thủy à, ngắm dịch rồi phù thủy ngắm dịch rồi phù thủy ngắm dịch rồi rồi xong giết phù thủy luôn phù thủy luôn thì bắn phù thủy bay vào luôn hay vậy <laughs> trời người đàn ông duy nhất mà anh còn giết rồi ai còn đồng đội với nữa vậy rồi xong rồi anh anh vừa bị phù thủy ờ, búp lại vừa bị hai chị em nó bắn cho phù bò này căng thẳng quá ta căng thẳng quá ta căng quá ta sao game này căng quá ta chị lại chị lại bị phù thủy bơi tiếp rồi bên trái bên phải luôn trời ơi né hay quá trời ơi trời dịch kìa chúng ta thấy dịch né rất là điêu luyện mọi người ạ à. dịch né thính ghê thiệt hàng gì không có gì thính ôi ôi xém nó dịch mà xém nó dịch bị xiên bắn luôn à, hay quá dịch ơi dịch với cam môi rồi chết rồi chết rồi chết rồi cô hai đi cô thủy giết nhau hay quá dịch ơi Oh no, em bị một mũi tên em quen chạy muốn chóng mặt luôn trời Ok rồi, tiếp theo là gì đây, tiếp theo là gì đây Chóng mặt tôi, mấy người chóng mặt nè. Ok, bắt cô khỏi lava cô ấy la bà ai ba hả chuyện la là, có nghĩa là mình mình bắt cua này bắt cua này bắt cua này chốt nhanh lên la ba la ba la ba bắt cua la ba bên dưới la ba bên dưới la ba bên dưới chạy đi mọi người ôi no đường nào đường nào mọi người đừng chém tôi nó không phải đường xong rồi rồi xong em té em dưới rồi xong rồi bắt cua khác chết đầu tiên ai da trời ơi rồi xong rồi xong bay màu rồi rồi cái này là mọi người tự bắt ken cái này là mọi người mọi người tự bắt cua xuống té chết á mọi người chứ không ai không ai giết mọi người click uh, ờ, cry uh, ờ, button or, or swim này là gì đây okay. cái này là gì bơi bơi bơi bơi bơi à người bơi bơi nhanh nhất à cái đôi giày cái đôi giày cái đôi dạ. giày chọn chọn cái đôi giày màu xanh à chú giày màu xanh à hiểu ơi hiểu ơi hiểu ơi rồi rồi rồi Ui, cái trời Ôi, trời ơi sai rồi luật cái trò này nữa tôi chọn sai giày rồi tôi chọn sai đôi giày rồi trời ơi cái này à? cái này sao ta? Cái này hay là chặt cây ta? À, chắc là chặt đó Chặt không phải? Ờ, như chặt thì hay Ủa? Không phải gì vậy? Ngoài chặt cây, cái này là gì? À, chặt À, chặt mấy cái bông hoa, bông hoa, bông hoa, chặt mấy bông hoa Chặt bông hoa, đúng nha À, đúng rồi, chặt bông hoa, chặt bông hoa, đúng rồi à, à, chặt bông hoa Chặt bông hoa để mình tính, mình lấy điểm À Ui, nhưng mà lên cao quá trời luôn rồi Chết rồi người nào người, người, người, sao nào, người nào nhanh tay mới chặt được trời ơi em được ba bông rồi nè mọi người được mấy bông rồi rồi hai bông trời cái gì vậy đây ghê em đợi tám bông mấy sao chặt thì phải, thì phải thử thách chứ thế mà thử thách anh à có có có có có, có vô nhà xong leo được không ủa rồi đây được luôn ủa vậy sao đây vô vô nhà được oh no vậy là vậy là người nào nhiều bông hơn người đó thắng rồi mui rồi à mui thắng wow. ghê ghê ghê ghê ghê ghê ok ghê đấy ghê đấy à, cái này đánh nhau nè cho đi vui nè cho đi vui nè cái này là cái cái cái này là chúng ta phải đứng ở trên cái cổng ender đứng ở trên cái cổng ender không không được cho người khác leo lên đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra hết cho tôi chỗ này là chỗ của tôi không ai được vào đi ra của tôi đi ra đi ra chỗ của tôi đi ra đi ra chỗ này là ngai vàng chỉ dành cho những người đẹp trai ôi ông xấu trai lắm tôi đẹp gái nè được lên á giờ mọi người nhường cho em đứng trước đi đến em nhường mọi người. No no no no no no no no no no no no no no Chơi vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn. Kinh nghiệm chơi trò này là đừng bao giờ nhảy lên, nhảy lên là bị đánh càng xa. Chu đích vô là được hết. What the hell? Né ra. Yeah, Phong Nguyên. Thôi, cách Yeah, Phong Nguyên rồi, Phong Nguyên rồi, Phong Nguyên rồi. Ok. Cái gì đây? Chạy theo là gì đây? Sao mà tôi không biết? hình sao đó sẽ giết nhau à tàn hình đánh nhau tàn hình đánh nhau tàn hình đánh nhau ok ok ui gì vậy tàn hình đánh nhau à gì vậy ui sao tôi thấy cái đánh tặng hai cái kiếm quýnh tôi vậy sợ quá à, cái đôi quýnh mình lại cái đôi quýnh mình mình sợ mình mình cái kiếm cho mình chạy mới được cho này tàn hình vui nè cho này tàn hình vui nè ờ. à tôi hiểu cho này rồi có hiền có hiền một ít có hiền một ít có hiền một ít nó sẽ hiện từ từ trời ơi sao căng thẳng quá bạn ơi tàn hình tàn hình tất cả tàn hình hết trơn rồi Vinh đi Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh sao phải chết Vinh sao phải chết Ôi Ôi Ôi Ôi Trời này à, Sau lưng Sau lưng Sau lưng à, Sau lưng oh. Sợ vậy Wow wow wow Bây giờ còn ai vậy còn ai vậy còn ai vậy Không, mới có một mình mình mới chết à mới một mình mình à oh no hiện tại là ca mui còn à, hai hai tim rưỡi Ok, mẹ sẽ mới nhiều tim nhất <laughs> Ủa sao còn thấy vậy? Ủa đâu rồi? Ôi, ôi chết. Tôi ôi chết. nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ồ, thấy phong rồi, thấy phong rồi. Sam bay vào, Sam bay vào. No no no no no no à? no no no. Trời ơi, cay ơi, làm gì cay? Đâu dịch, dịch đánh á, dịch đánh. Sammy, Sammy, Sammy nè, Sammy sao người ta giết thằng mình ta Ê! hẳn quá căng hẳn quá ui lộn vị trí rồi lộn vị trí rồi lộn vị trí rồi lộn vị trí rồi lộn luôn đổ lòm luôn lộn vị trí rồi lộn vị trí rồi ơi khoan từ bây giờ người nào nhiều máu trước quyết giết chết đi ca mui ca mui em nói ca mui nghe nè bây giờ nè bây giờ em em với ca mui còn cái tí máu rồi simi từ nãy giờ núp đó chị chị đừng chị đừng chị đừng chị ơi chị đừng chị đừng chị đừng gần gần đi luôn rồi rồi sao rồi sao ca mui thôi chắc Camui thua chắc rồi, đồ dạy ngay Lại là chị em tôi mà không xem chị nè Đánh luôn, đánh luôn à. Bị bắt cua, bị bắt cua À, Simmy ờ. đứng trên đó, Simmy sẽ bị mất máu Oh my ờ. god Ủa không, Ủa, khoan từ Simmy, à Simmy rơi, Simmy mất máu hả? À Simmy còn nửa tim hả? À đất ơi, sao Sim còn nửa tim chứ Sim À, Simmy còn nửa tim, quýnh cái nhẹ Simmy đi rồi Coi mui Hay quá, này thì cho chị em hả? Mày đặt ừ, chị em với nhau hả? thật sự thật sự. Nãy Simmy lừa tôi trận đầu ván đầu tiên Simmy lừa tôi. Skyward, Skyward, Skyward, Skyward. Oh hay nhỉ. Black and Hero each other. Mở đường ra, à. mở đường lấy đầu, mở đường lấy đầu. Oh my god. Mọi người được cái gì ạ? Chắc gì kì, kệ anh ta. Ủa gì vậy? gì vậy hả dịch dịch chết cái gì vậy dịch à, tôi bị té trời ơi là trời ôi trời ơi tốn công người ta đặt ờ, đặt mà lóc qua phải chuối ạ à. chết rồi tôi hết lóc rồi tôi hết lóc rồi toàn rồi Nè chà chà Sammy chơi gọi là idol ấy nhở Ai chà chà Sammy tính qua đây hả Sammy tính làm super idol hả Sam Chết rồi một mình tôi quýnh với hội chị em sao anh em bỏ tôi đi ngoài vậy Sao anh em bỏ tôi đi ngoài vậy anh em Té rồi là Té rồi coi Phong làm gì nè chị em xong lên chị em Phong okay, Cận okay. là chùm Sky của ngày xưa mấy bạn không biết à Tôi là best server ngày xưa mấy bạn không biết à Thế à Ghê ghê ghê ghê ghê Rồi xong rồi Camu lấy giáp kim cương cho mọi người xem <laughs> Trời rồi sao Phong bay vào luôn Ơ lại là mua với Sim kìa Lại là mua với Sim Lại là mua với Sim trời ơi Sim ơi đánh luôn Sim Ủa Sim em vậy cái gì vậy em này thì cho hội chị em này thì hội chị em cái gì vậy chị em mẻ đâu á Mọi người tôi nhìn trái như phải nhìn lên nhìn xuống á trời Trời ơi Simi tiện đứng im làm gì để cho Camui quýnh Trời ơi thiệt luôn Mình bị, mình bị kẹt nước Trời ơi mình này oh thì hội God. bạn thấy không hội chị tốt bên đâu thì cũng tương ờ. tàn thôi ok bạn ơi thì như bạn đã thấy trận vừa rồi thì chúng ta có được số điểm tỷ số như sau ca camui hiện tại là người cao điểm nhất là 5 mạng đó ờ, nhầm ờ, năm năm điểm ở cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn mọi người đã nhường nhá cảm ơn cảm ơn tiếp theo là phong dạ. cận và mèo simi xếp hạng nhì và hạng ba là kairon và mít dịch và người <laughs> cuối cùng là sammy wow sammy Ủa bắp à. trời ơi sammy của bắp trời ơi khoan từ sao tôi nhìn khuôn mặt của mọi người tự nhiên tối lại nhìn ghê quá vậy <laughs> tại vì mọi người đang tỏ ra nguy hiểm trời ơi yes. sao mọi người nhìn nguy hiểm quá vậy ok bạn ơi thì uh, ok thì coi như là trận này thì ca mui đã giành được chiến thắng cái nè bạn thấy ca mui vip pro không đúng là đệ tử siro bạn ơi chơi mini game vip pro dễ sợ nhưng mà không sao <laughs>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 cảm ơn em đã xem video này nha Hẹn gặp lại em những video lần sau Bye bye